Xin chào các bạn, mình tên là Toàn, hiện đang sống và làm việc tại tỉnh Sika Thì hôm nay mình à, tiếp tục với video là uh, hướng dẫn mọi người cách uh, lấy liên kim lần 2 Thủ tục như thế nào, các giấy tờ chuẩn bị như nào Thì điều đầu tiên uh, mình uh, trước mình đã làm một video hướng dẫn mọi người cách lấy liên kim Thật một các giấy tờ chuẩn bị, cách cách tính uh, tiền uh, lên kim Rồi các uh, cách viết giấy tờ thì ờ, sau khi các bạn ờ, nhận được tiền lên kỳ đợt 1 thì sẽ có một cái tờ giấy ờ, màu xanh tờ giấy màu xanh mình sẽ có tất cả dưới mình làm ở dưới video dưới thì các bạn phải giữ nó rồi các bạn sẽ phải nhờ một người nào ở Nhật hiện đang sống và làm việc tại Nhật tốt nhất là nên nhờ những người là sống ở, ở gần cái chỗ mình ở ấy, bởi vì xa quá mọi người đi lấy làm tục mất mất nhiều chi phí hoặc nhờ nghiệp đoàn lấy cho thì sau khi mà nhờ mọi người lấy cho 20% của cái thuế thì lấy lên kim đợt hai thì các bạn lấy ờ, còn sót lại 20% tiền thuế thì bắt buộc nếu mà các bạn nhờ người phải có giấy ủy quyền và các giấy tờ cần thiết thì các giấy cần thiết mình sẽ mình có ở dưới rồi thì mọi người để ý nhá bây giờ bây giờ mọi người cùng nhìn mình bắt đầu vào Vâng, đấy vừa rồi thì mình à, à, có nói đấy, đây là video mình hướng dẫn lấy link kia đợt thứ hai nhé. Thì cái số 1 này là cái đắt tai này. Ichiji Kin CQ kết T uh, à, Chujiso, đấy, giấy thông báo quyết định rút tiền này cái giấy này là giấy màu xanh nhé mà sau khi các bạn lấy tiền đợt một thì là các bạn phải giữ lại để lấy tiền đợt hai cái sổ lên kim tê trồm các bạn này cần copy này à, gửi bản gốc cho người ta cũng được mà copy cũng được passport passport tội bản copy nhé à, giấy ủy quyền initial giấy ủy quyền cái giấy khai báo người đại diện nộp thuế này thì mình có, à, có, có hướng dẫn ở dưới ảnh dưới mong mình cho các bạn nhìn và cái giấy xin ờ, hoàn lại tiền thuế tại sở thuế tại quận những cái này là khi cái người đại diện các bạn đến cái cái dây mưa sổ này đến cái chỗ dây mưa sổ này thì họ sẽ cho cái cái à, nin t xin vô cự này Nên họ hướng dẫn viết viết tên rồi thì uh, ngày tháng năm sinh rồi nghề nghiệp công việc và số viết số tài, tài khoản ngân hàng Đấy. ở đây thì ờ, phải đi các bạn phải copy cái cái số tài khoản ngân hàng cái đây cái sổ tài khoản ngân hàng này của người đại diện của các bạn nhé đứng nhận tiền các bạn mới nhập nhé à. và cái hai là các bạn cẩn thận trước khi về các bạn nên làm cái in càng số mê để đi cùng một cái giấy in rồi này nhé thì có 1 đến 8 mà các bạn phải chuẩn bị để lấy cái lại tiền 20 20 phần trăm tổng số tiền uh, lên kin mà các bạn uh, nhận được xếp ở một là 80 phần trăm mà hai là các bạn là 20 phần trăm còn lại đấy thì đây là cái tờ giấy xanh này đây cái tờ giấy xanh này các bạn uh, lấy tiền những cái đợt một này ở đây là có nói rõ này đây đợt một ờ, có hình ảnh này đợt một lấy được bao nhiêu tiền này à, cái số tiền còn lại này bao nhiêu bao nhiêu này nó ghi hết rõ này các bạn này đấy thì các bạn cần chuẩn bị sổ lên kia đúng không mà sổ lên kia là sổ lên kia này cái tờ giấy này lấy được cái đợt, đợt tiền đợt một này và cái giấy ủy quyền này, in rồi thì giấy in rồi cái file mình sẽ để ở phía dưới phần comment nhé các bạn đao về nhé thì các bạn trước khi các bạn muốn nhờ người nào đấy thì các bạn phải chuyển những giấy tờ như in rồi này thì đầu tiên là uh, Daiji Daijin là người đại diện nhé địa chỉ của người đại diện này họ tên này ngày tháng năm sinh này đấy mọi người cứ nhìn thế nào viết viết vào viết các bạn tên của người đại diện vào xong rồi cái nội dung của của cái ủy quyền thì các bạn điền trong viết cho mình cái chữ này vào đây nhé lên trên nhé đấy ghi vào đây thế thì ngày tháng ủy quyền có hiệu lực các bạn ghi ngày tháng vào đây và cái người ủy quyền cả các bạn nhé các bạn ở Việt Nam các bạn ghi tên các bạn vào đây địa chỉ họ tên ở Việt Nam nhé và đóng con dấu tốt nhất là các bạn nên làm cái in càng sô mê ở đây nó ghi rõ này in càng sô mê các bạn trước khi về các bạn làm in càng sô mê và cái cái gì cái cái địa chỉ các bạn ở Nhật lúc đầu tiên ấy, ở công ty ấy. ở Việt Nam như thế thì nó sẽ nó cái cái cái in lên rồi là sẽ có hiệu lực chứ còn nếu các bạn mà không có in cán số mê ấy, thì các bạn không có hiệu lực mà đâu nhá nó nó bắt bẻ đấy nha đấy, tiếp theo thì à, cái giấy à, cái giấy viết mà xin à, à, hoàn thuế này đây cái giấy đây thì là các bạn viết cho mình nhá số tokuze này đấy, thì đây nó đầu tiên là tên tên cơ quan sở thuế giả sử như Ờ, ở chỗ mình là chỗ tỉnh Shiga thì ờ, ở chỗ mình ở cái ờ, Higashi Higashiyomishi thì mình mình không biết là cái sản thuế đó tên là gì thì mình chỉ đánh vào trong Google mình đánh là Higashi Omishi Jemuso thì nó sẽ ra là nó ra là Omiyachiman thì mình sẽ điền là Omiyachiman Jemuso vào đây rồi ngày tháng lên lục đấy thứ nhất đây là cái địa chỉ của chỗ địa chỉ và số điện thoại của sở thuế cái chỗ mà các bạn là à, nộp hồ sơ đấy đến đây đấy à, nhất cái là chỗ này không cần thiết các bạn bỏ qua không cần giấy tờ hai tên của bạn này tên của bạn nhé tên hirakana, ấy hiragana chữ cứng ấy, chữ to ấy à, chữ chữ này hirakana to à, chữ đấy, katakana katakana to nhé, chữ to ấy. À, rồi thì tên phía dưới là chữ Romaji tên Nguyễn Văn không có dấu các bạn nhé đấy. bên cạnh nó là Senegapi là ngày tháng năm sinh thế Cojin Mango thì các bạn điền cái cái số mã số my number của bạn nhé ở Nhật thì giải có mã số my number các bạn nhập vào cho mình nghề nghiệp thì các bạn là thực tập sinh là diệt siêu C còn nếu mà kỹ sư thì engineer thì đấy nhớ vào cho mình một là các bạn bỏ qua nhé không cần thiết thế cái chỗ này ấy, cái chỗ này là cái địa chỉ của người người đại diện là cái người mà đứng ra nhận tiền là các bạn nhé đứng ra nhận tiền là như là cái người mà nghiệp đoàn hoặc bạn bè thân thích ở bên Nhật hoặc là anh chị em đấy định chỗ này chỗ như bên kêu cự là mã số bưu điện nó đây địa chỉ của Nhật Đấy. Ở dưới thì là chữ cũng là như thế chữ Furikana này à, các bạn điền là Hirakana chữ cứng rồi tên Zomaji ở dưới nghề nghiệp đi ở dưới số điện thoại và cái chỗ này là Hông Jin Tổ căng kê này à, thì cái cái này thì là quan hệ của của cái người đại diện đấy với bạn là bạn bè hoặc là à, đại diện công ty à, Hosolin mọi người bảo lãnh gì đấy các bạn ghi vào đây còn mục 3 này các bạn bỏ qua không cần thiết thế mục 4 thì cái lý do của nó để dính nhiều thì là các bạn điền cho mình vào đây đấy viết y như thế cho mình nhé chữ đỏ này cứ viết y cho mình như thế này về đây phần 4 à, dưới các bạn bỏ qua đấy à, các bạn đã xong cái tờ này thế mình cũng để file này ở dưới nhé để file ở dưới các bạn à, có thể đao về các bạn vừa nhìn vừa làm chỗ phần comment ấy các bạn đao về nhá đó thì tiếp theo nữa đây à, cái chỗ mục này, này đây cái mục giấy in rồi cho mình để sẵn phái sẵn cho các bạn điền vào nhé Đấy. đây mục sẵn này cái này đây là cũng bản này cũng được bản bản này là bạn cũng nói chung là cũng được chuẩn của nó đấy. đây có cả số ngân tài khoản ngân hàng này đấy, các bạn điền vào đây đấy Vinco xong rồi Neutral các bạn điền vào đây cái gì si tên các điền vào đây nhá đây là đây đối với người đại diện nhé đại diện ờ. đứng ra để người đấy à, nhận tiền cho các bạn này người đấy bắt buộc phải ghi số tài khoản ngân hàng số điện số cái số cô gia của, của ngân hàng đó cái thứ hai nữa này cái cái tờ giấy mà uh, nin tê xin cô cự này uh, thì khi các bạn lên trả thuế để là thuế rồi thì mọi nó sẽ bây giờ nó không mất cái giấy nữa mà nó có nhập bằng máy tính là điền tên của các bạn vào điền tên các bạn vào nhé điền tên à, địa chỉ này xong rồi tên cũng furikana này rồi thì là tên hirakana này đấy xong số điện thoại rồi thì nghề nghiệp vào đây nó nhập bằng tất cả bằng bằng máy tính hết xong rồi sau cuối cùng sẽ ra cái khoản tiền mình nhận được là bao nhiêu tiền đấy là ba man à, chín sen tám trăm năm một điên là số cuối cùng ấy. là nhận thêm được bao nhiêu hay là bao tiền đấy thì nó sẽ hiện ở số cuối tổng sau sau 3 năm các bạn làm thì nó sẽ hiện ở số cuối cùng này thì trong quá trình mà khai báo thì cái nhân viên nó sẽ hướng dẫn rất cụ thể nên các bạn không phải no về vấn đề đấy các bạn cứ đến và có đầy đủ giấy tờ là các bạn làm được không phải lo kiểu gì cũng lấy được tiền đó Ê, có vấn đề gì mọi người mà muốn hỏi ở dưới thì Ê, ờ, comment ở dưới mình sẽ hướng dẫn cụ thể nhé đó chủ yếu các bạn là phải chuẩn bị cho mình từ 1 đến 8 này những cái cần thiết này cái in càng sô mê này nhé lưu ý là các bạn này gia si làm cái in cái in làm cái in càng số mê mất 300 viên xong có một cái giấy giấy cái, cái, cái thẻ như kiểu thẻ si cá khi là các bạn cần là in cái dấu in càng số mê các bạn cầm cái thẻ ra phát là mất 200 viên là các bạn có cái giấy xác nhận in càng số mê sổ thì các bạn làm giấy ủy quyền cho hạnh được rất chi là dễ nha đấy là đây là toàn bộ quá trình mà lấy lại lên kỳ lần hai à, chúc mọi người thành công nhé à, ờ, mọi người có gì thắc mắc thì à, hãy comment dưới mình sẽ hướng dẫn cụ thể thêm nha ok